Chiều qua, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với lãnh đạo Tổng Công ty Điện lực miền Bắc. Sự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại buổi làm việc, đại diện công ty điện lực Hưng Yên kiến nghị Tổng công ty điện lực miền Bắc sớm trình Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Bộ Công Thương thông qua đề án bổ sung quy hoạch lưới điện tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2030 để chính phủ phê duyệt. Lãnh đạo Tổng công ty điện lực miền Bắc cho biết, trong thời gian tới có nhiều dự án lớn của ngành điện sẽ triển khai trên địa bàn Hưng Yên, đặc biệt là các dự án trạm 220 kV và nâng công suất trạm 500 kV. Tập đoàn mong muốn tỉnh Hưng Yên tạo điều kiện cho việc phát phát triển lưới điện của khu vực cũng như của tỉnh. Đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm tới công tác đền bù, giải phóng mặt bằng một số dự án điện đang gặp trở ngại tại các huyện Văn Lâm, Ân Thi và thành phố Hưng Yên, cũng như cắm mốc bảo vệ hành lang an toàn lưới điện. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Quốc Văn ghi nhận những hỗ trợ của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đối với tỉnh Hưng Yên. Thời gian tới, nhu cầu tiêu thụ điện năng của tỉnh rất lớn đặc biệt trong các khu công nghiệp, đề nghị Tổng Công ty tiếp tục quan tâm tới công tác quy hoạch và phát triển lưới điện trên địa bàn tỉnh. Tỉnh Hưng Yên sẽ tạo mọi điều kiện để các dự án của ngành điện triển khai thuận lợi, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành địa phương tạo điều kiện thuận lợi nhất để ngành điện triển khai các dự án, không không để giải phóng mặt bằng vâng, công trình điện làm chậm tiến độ của các dự án khác, khẩn trương cắm mốc giới các khu quy hoạch của ngành điện. Nhưng mà không dám nhận ai, khả năng lấp đầy của các cái khu công nghiệp này của Miên thì, thì chắc chắn là rất là nhanh. Do vậy là cái nhu cầu và tiêu thụ điện năng thì rất là lớn. Hiện nay cái quy hoạch cái tỉnh ấy đã gửi Thủ tướng Chính phủ à, thẩm định cái đó để phê duyệt quy hoạch của tỉnh. Cái đầu tư thì đảm bảo đủ cái số tiền để mức đầu tư theo nhu cầu đó là nguyện vọng của đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh yên và với một khát khao đó là hưng yên phát triển và cũng rất khát khao là đến năm 2030 hưng yên thực sự là điểm đến của toàn quốc trên cơ sở một số các dự án các quy hoạch rồi các dự án đã về đầu tư cũng đề nghị cũng giúp cho hưng yên là tiếp tục xây dựng các cái trạm biến áp lưu ý vào các, các khu mới phát triển để làm sao ta thực hiện cái cái nhiệm vụ chung đó là đáp ứng nhu cầu sản xuất tiêu dùng sinh hoạt và sản xuất với những mục tiêu chung để cho hương Yên phát triển.